Phước Sự đang đứng tại con đường 12m. Đây là căn à, nhà phố 7 x 17 của dự án Zai River Country One. Và mọi người cùng với Phước Sự đi à, xem thực thể của dự án này nhé. Như mọi người đang nhìn thấy thì ở đây nhà phố này thì chủ đầu tư đã làm rất là bài bản nha, lòng đường 6 mét, đi kèm mỗi bên 3 mét và chủ đầu tư ở đây lối này có thể di chuyển ra căn shop house mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ để mình mua sắm ở đây thì à, khi sở hữu à, những cái căn nhà phố ở đây thì quý anh chị có thể là sử dụng, sử dụng một cái lớp house rất là đẹp và có khoảng hơn 100 nhà thì mình sử dụng một lớp house và trong 100 nhà đó thì trong lớp house có những cái tích như sau đó là hồ bơi sân tennis phòng tập gym hầm rượu dưới đất nữa ạ nên đó là khá nhiều tiện ích và tất cả các tiện ích ở đây là được free luôn nha rồi mọi người cùng bước sự vào chi tiết bên trong để khám phá cái căn nhà phố này nha mình vào trực tiếp để mình xem cái căn nhà phố này ha ở đây thì mình có thể là đậu xe hơi ở đây hoặc là bên hông mình có thể đậu xe hơi được luôn nên rất là nhà có thể là đậu sao có cho đập đường để cho chạy xe hơi vào à xe hơi bên này mình nó lối đi vào trước ai đâu dạ, đúng rồi. tất cả ở đây thị trường này đầu xe ơi không phải là quan căn dạ, này giá tốt bao nhiêu vậy dạ căn này giá cho 10 tỷ ừ. và cái giá mà được điểm cao nhất khi trước là gần 20 tỷ là thời điểm đầu năm này á ừ. rồi thì ở đây là chủ đầu tư bố trí ở đây là nói chung là khoảng khâu này để trống hết ừ. và ở đây là tiền thì đường nước dạ à, và đây là một kỹ thuật ở đây thì à, cái này là không làm thang máy này ạ dạ căn này thì không không có cái thang máy thì có thì mình có thể máy nên khi mà có cái những cái sự cố xảy ra thì ở đây xe cứu hỏa vật liệu cháy nên là dễ dàng dạ rất là thoáng không dạ. và được cái là gọi là một cái thiết kế gọi là uh, theo phong cách châu Âu <laughs> nhìn Mình xe là cách châu xa dạ. nó không có ờ, nhà bây giờ nhà phố này nó không có cái đường gọi là đường gọi là đường công viên nhỉ dạ, không, à, xã hội nó có nhà phố nào nó có cái đường đi ở giữa này không có những cái đó gọi là những cái gọi là biệt thự sông lọc đấy, thì sẽ có đây còn đây là nhà phố liền kề đúng không dạ đây là nhà phố và shop house bây giờ đây là cầu thang ha thì uh, chủ đầu tư là để nguyên thô cho mình luôn à, sau đó mình có thể là thiết kế theo cái uh, không thiết kế là theo như thiết kế của chủ đầu tư ở đây sẽ là một cái toilet gọi là toilet à, lớn nhất và đây là phòng bedroom thì ở đây thì mình có thể thiết kế à, vùng tắm nằm hay là vùng tắm đứng và đây cũng là một phòng phòng ngủ là thì để ý ở đây là tất cả các phòng ngủ phòng khách là đều là có cửa hết luôn và chút xíu mình thì qua xem cái diện tích mà có có có sắp cắm có ban công rồi nhà còn bấm có đang không luôn rất là đẹp luôn và mình thiết kế thế này đây phòng tắm có ban công là thế nào nhỉ còn đây thiết kế phòng tắm có ban công là thế nào đấy đấy bên đó là cái toilet nhỏ thôi còn ở đây là mình sẽ đây là một trên thì cũng có thể thiết kế nhà tắm này đây là nhà tắm này bên đây là nhà tắm thôi tùy tùy người tùy người thiết kế tùy người thiết kế thì nếu mà thì đây thì thiết kế một cái phòng ở bedroom thì ở đây mình có thể là thiết kế một cái nhà tắm lớn có một tắm thì tùy người thiết kế thôi họ xem là chưa sẵn rồi thì mình chi tế thì tùy